chào mừng à, các bạn đến với sản phẩm Smart hôm nhé. Hôm nay phẩm hôm giới thiệu với các bạn về à, một cái mạch à, rửa tay sử dụng pin. Đây, đây là pin 2S nhé. Sử dụng hai viên pin đóng nối tiếp với nhau. Đấy, đã xả sạc bằng 2A. Đấy, sạc thì mình đây có một đầu ra này. Đấy và một đầu vào này. Đấy, mạch có bảo vệ nhé còn với ờ, sạc thì mình sẽ dùng sạc này 8.4V 2A thì các bác có 1A cũng được dùng 1A hoặc là dùng 2A bên mình thì chỉ có 2A thì mình dùng 2A 1A thì sạc sẽ lâu đầy hơn còn 2A sạc thời gian sẽ nhanh đầy hơn thôi ờ, thường mình sạc cái viên này nếu mà nó rút về khoảng 3 16V thì sạc về tầm 4 5 tiếng 4 tiếng đối với 2A này đấy ok đây là mạch điều khiển này Hoành này thì chạy được 5 ờ, đến 12V. Đây là biến trở thay đổi thời gian này. Ở ờ, đây là module hồng ngoại này. bên đây thì lắp được module hồng ngoại này. Cảm biến chạm này và cảm biến khoảng cách này cũng có thể lắp được nhé. Đấy, quý màu dây là được. Nâu là VC này, xanh dương RD này, đen là trigger Data này, tích này. Mạch mình có ký hiệu hết trên này rồi. Đây scissor kick uh, à, mức thấp này tức là mình phải chọn các cái con cảm biến có uh, tín hiệu là npn nhé Đấy, à, PN, npn thì khi có bắt cán thì nó sẽ là không v rồi ok lấy bơm này lấy bơm này là 3 đến 6 v chạy ép thì 7 78 v mình chạy được đấy còn uh, bác nào mà muốn nó chạy chuẩn 6 v thì uh, nếu mà dùng pin này nếu mà muốn chạy chuẩn 6V thì lắp cho em ba con diode M1N407 nối tiếp vào đây để nó cản một con iốt thì nó được 0,7V thì ba con tầm 2V thì lắp vào đây cản Đấy. thì nó sẽ ờ, cản cho máy bơm chạy được khoảng 6V còn nếu mà các bác muốn khỏe vẫn đến nguyên thì nó sẽ chạy 12 hoặc 84V lúc mà pin đầy này Đấy, thì nó sẽ chạy 84V thì con này nó sẽ chạy ép chạy ép thì nước ra sẽ mạnh hơn thì tất nhiên về máy bơm thì nó nó sẽ phải chạy ép rồi Đấy. tùy vào tần suất còn muốn hạn chế không muốn cho chạy 84 muốn chạy đúng điện áp của nó theo nhà thông số cung cấp thì 6V thì cứ lắp cho em ba con diode mới tiếp nhé bây giờ em thử test này với ờ, luôn cảm ứng ngoại nhé Đấy. ở đây nó đang pin em vừa sạc đầy cho nên nó nó sẽ tiêu rất là là to bởi vì là không bởi vì là điện áp đang chạy 84 f nhưng mà về chạy ít thì không vấn đề các bác rót rượu hoặc là rửa tay chạy nó luôn là khá là ổn ứng dụng này thì chủ yếu là giới thiệu vào rửa tay đấy còn nếu mà muốn hạ áp switch làm thêm ba đũa nối tiếp vào đây một n bốn không vậy, nó sẽ cảm được khoảng à, mấy vôn đấy thì là ok thôi đây tăng thời gian này test với cảm ờ, ứng chạm này ngoại à, ngoại cảm ờ, ứng chạm thì khi mà mình chạm tay vào cái đèn này nó sẽ tắt đi Đấy. mạch này thì dùng được cả cho máy bơm chìm nhé máy bơm nổi nhé Đấy và điện trở sản phẩm này làm chủ yếu là để cho các bác về chế đi qua bình rót rượu là nhiều dùng máy bơm muốn dùng máy bơm nổi thì nhiều bác bảo là máy bơm chìm thì nó không có vệ sinh hơi mất vệ sinh nên là muốn dùng máy bơm nổi để trên hút vào thì nó sẽ sạch hơn đấy thế thì mình nhập cái máy bơm này đấy. còn nếu mà làm ứng dụng rửa tay thì cũng được dùng pin thì nó sẽ được thời gian lâu cũng khá là lâu pin này mình đang đóng pin 2000 2000 mAh mAh Đấy. mà tần suất dùng ít thì cũng phải được 2 tuần bởi vì à, mạch này nó phải chạy được là ờ, khoảng 5V tư nó vẫn còn chạy được mà mạch này à, xả từ 84 đến 72 Đấy. ok đây cái cảm biến này nhá em chỉ cách đúc cảm biến này nhá Đấy, thì ờ, trên mạch này đây trên mạch này có chân 5V GND Tiger này đấy. 5V thì các bác đấu vào chân nâu này đấy. GND đấu vào chân xanh này đấy. và đen này đấu vào Tiger đấy y hệt như này đúng theo em cần này. đấy còn nào mà bác nào mà cần con diốt thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé bởi vì em bán thì không kèm diốt đâu thì diốt thì nó cũng nhằng lắm nên là bác nào mà cần yếu thì cứ inbox cần nếu mà lấy số lượng ít thì một hai ba con thì em cho chứ còn ờ, không em không bán được kiểu ờ, cứ một ờ, sản phẩm lại kèm mấy con iốt bởi vì em thấy nó chạy nó cũng không ảnh hưởng lắm nhưng mà nhiều bác thích chạy theo kiểu như thế thì em tư vấn thêm để hạ áp thôi đấy còn bình thường thì em làm nhiều về động cơ thì thấy chạy thì quá áp lên một hai v nó không không vấn đề đâu chạy ngon bình thường Ờ, khi chạy như thế thì máy bơm nó cũng khỏe nước ra khỏe hơn Đấy. chạy thêm 1 2 v không vấn đề gì cả bởi vì thông số của con này là 3 đến 6 v theo nhà cung cấp mà mình chạy lên khoảng 8,4 ờ, thì lúc mà sụt áp thì các kiểu thì cũng còn 8 v ờ, min nhất là còn 7 v đúng không thì lệch khoảng 1 v hơn gần 2 v thôi đấy thì đấy là em tư vấn trên con diode ok cảm ơn các bác đã theo dõi video